À, nơi mình đang đứng đây là nhà hàng Dragon Gourd, một cái nhà hàng rất thú vị ở Montreal lấy cảm hứng theo phong cách từ thời Trung Cổ ở Pháp. À, nếu các bạn theo dõi các bộ phim về thời Trung Cổ như là King Arthur hay Hiệp sĩ Viking à, thì sẽ thấy khiên hay là lá chắn là một phần không thể thiếu của những cái binh lính thời bấy giờ. À, nó có thể coi là vật biểu trưng cho thời kỳ này, một cái thời kỳ chứng kiến sự bùng nổ của những cuộc chiến tranh liên miên và hỗn loạn giữa các cái đế chế ở châu Âu. Lấy theo phong cách nhà hàng cổ, vì thế không gian trang trí cho nhà hàng từ các cái chi tiết nhỏ, trang trí trên tường hay là trần đến phong cách ăn mặc của nhân viên thì cũng giống như thời Trung Cổ. Duy trì có bàn ghế cho khách hàng thì mình thấy là vẫn hiện đại. À, quán chỉ mở vào buổi tối các ngày trong tuần, thứ bảy chủ nhật thì mở thêm buổi trưa. Nếu mà gia đình hoặc là công ty có tiệc tùng nhiều người, các bạn muốn đặt hàng buổi trưa trong tuần thì ờ, có thể liên hệ đặt riêng với nhà hàng. Nếu các bạn để ý thì có thể thấy ở trên tường của nhà hàng có hình ảnh một cái đầu rồng có đeo mask. À, thì à, hiện tại ở Montreal này à, cái dịch bệnh nó vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Cái số lượng ca nhiễm một ngày vẫn à, có khi lên tới hơn 100 ca. Hai con số là cái chuyện à, rất là bình thường ở đây. Vì thế khi mà các bạn vào trong quán thì các bạn bắt buộc phải đeo mask. À, điều đặc biệt ở nhà hàng này là ở đây các bạn sẽ ăn bốc là chủ yếu à, tất cả các món ăn ở đây họ sẽ phục vụ chỉ với dao và muỗng mà không có nĩa hay gọi là dĩa đó à, thì như các bạn cũng biết thời kỳ trung cổ kéo dài từ khoảng thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 15 à, ờ, trong khi thì nĩa chỉ được phát minh ở khoảng thế kỷ thứ 9 và nó chỉ trở nên thực sự phổ biến trên bàn ăn vào khoảng thế kỷ thứ 18 thì dao nĩa ở đây họ làm nhìn thấy nó hơi cũ thôi nhưng thực ra là nó cũng không phải là đồ cổ cái điểm thu hút mình ở nhà hàng này thì ờ, không thực sự nằm ở đồ ăn mà ở cái không khí mới lạ vui vẻ mà nhà hàng mang đến cho thực khách à, khi bạn tới đây thì các nhân viên sẽ phục vụ bạn giống như là bạn đang ở cái thời kỳ trung cổ à, từ cách sử dụng các cái kính ngữ thời cổ xưa để gọi món để nói chuyện với bồi bàn hay là cái cách bạn ăn mặc quần áo à, thì nếu bạn uh, cosplay giống như là một nhân vật như là binh lính hay ông vua thì bạn có thể nói chuyện với bồi bàn giống như là một binh lính, một thường dân hay là một ông vua. À, đó là lý do vì sao thì bạn sẽ thấy rất là nhiều khách hàng đến đây họ sẽ mang theo là ví dụ như là vương miện hay là gươm giáo và áo giáp sắt giống như là những cái gia đình nhỏ mà các bạn đang thấy ở trên màn hình đó. À, trước khi đi thì mình cũng uh, đã suy nghĩ sẽ là làm như nào để mặc nó giống cái thời trung cổ nhưng mà rất tiếc là mình không có đồ thế đó là mình mình đeo mình nghĩ trong đầu là mình sẽ đeo hai cái bông tai cho cái mặt mình nó nó cổ hơn một xíu nó cũ hơn một xíu nhưng mà khi tới đây thì thấy là à, thực khách đến đây họ rất là chịu chơi họ đầu tư cả quần áo rồi mũ mão rồi gươm giáo rồi thậm chí là cả vương miện à, nhà hàng này nổi tiếng với món à, lợn rừng vịt và gà guinea à, vì vậy hôm nay thì à, tụi mình đã gọi một cái đùi lợn rừng và hai cái đùi vịt cho bữa tối à, các bạn có thể thử thêm khoai tây vị ngọt à, nó khá là ngon và cá nhân mình thì à, rất là thích à, vì mình là fan của khoai tây chiên à, mỗi buổi tối nhà hàng sẽ có một nhà công kiêm người quản trò anh chàng này chính là người sẽ mang lại rất nhiều tiếng cười cho buổi tối ngày hôm nay à, anh ta đang hướng dẫn ba thực khách nhảy trên nền nhạc mà anh ta sẽ chơi sau đây. À, khi tiếng nhạc kết thúc thì người chơi sẽ phải hét lên 3 tiếng giống như là tiếng của con lợn khi mà bị thiến ấy. Đó, thì uh, khán giả là những cái thực khách còn lại sẽ vỗ tay và bình chọn cho con lợn mà cho con lợn bị thiến mà họ cảm thấy là giống nhất và hay nhất. À, các bạn hãy tập trung vào cái tiếng hét để biết là con lợn nào <laughs> đúng là đang bị thiến nha. <laughs> Au compte de trois, il va nous faire le cri du porc castré. Vous allez voir, ça va vous donner un exemple. Un, deux et trois. Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Vous pouvez vous en inspirer. à, à, ça va. on voit que, on voit que Gabriel a le corps timide. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, public difficile? Non! C'est ça que je pensais, c'est pas grave, on va. Écoutez, écoutez, moi ça me dérange pas. Je fais ça toute la soirée, je paye à l'heure. Euh, on paye? Eh oui, c'est... Eh oui. C'est moderne, hein? Ben oui. J'ai milité pour les conditions des ménestrels. Donc voilà, on va, on va refaire ça. On va augmenter... À, là bon đây là phong tục uống máu rồng một cái thứ rượu màu đỏ à, thời xưa thì người ta thường uống cái thứ này trước khi lâm trận với cái niềm tin rằng là máu rồng sẽ mang lại cho họ thêm nhiều cái sức mạnh và dũng khí để chiến thắng kẻ thù à, cô gái này thì đang giúp các chàng trai đọc các cái lời thề trước khi mà uống máu rồng và cái đoạn kết có nghĩa là à, nếu chúng tôi chết thì à, tất cả tài sản sẽ thuộc về cô ấy à, nói chung là phụ nữ thì thường à, thông minh hơn đàn ông nghĩ đấy các bạn ạ à, <laughs> địa chỉ và tên quán thì mình sẽ để bên dưới video. Hy vọng là video này sẽ giúp các bạn có được một buổi tối thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. bì mà nó nó nướng nó bỏ chiên lên đó là ngon nhưng mà anh sợ là ăn nó không dạ ăn này nổi nó cắt nó vừa cây nó biết cây, cây cây. tay này em tay Hallelujah.